Vâng, xin chào cả nhà. Thì cho mình có đôi lời xin được chia sẻ là vì clip mà nói về cảm nhận của Thanh Trai The Series mùa 2 quá đỉnh hay là mel rap PSG quá chân thật á. Thì à, clip đó mình bị dính bản quyền ở đoạn đầu trong phần giới thiệu series phim á. Cho nên là hiện tại mình à, phải cắt bỏ một phút mấy của phần clip đó Thì bây giờ mình up bonus cái à, clip này để cho mọi người Cả nhà các bồ nếu như có nghe lại để mà trọn vẹn cảm xúc từ audio thì à, mình sẽ up lại clip này với à, những hình ảnh không dính bản quyền nha để mình có thể giữ được cái clip á chứ mà audio bị cắt đoạn đầu rồi thì nghe vô nó lại không có phân tích rõ ràng á à. mình xin chia sẻ là như vậy và tiếp theo thì mình sẽ liên kết với cái audio mình đã ghi sẵn. Thì cảm ơn cả nhà đã ủng hộ ạ. À. chào cả nhà, xin chào tất cả quan gia ạ Hôm nay thì cho mình được phép huyên thuyên về những suy nghĩ của bản thân sau những cảnh Nancy cực đỉnh trong Sunshine The Series mùa 2 của tập 1 này nha Trước tiên thì mình xin nói đây chỉ là cảm nhận của cá nhân hay là cũng là cảm xúc của riêng mình cũng như một con hũ mà mình cảm nhận như thế nên về cảm xúc riêng thì mọi người có thể nghe như tâm sự và chia sẻ là mình đã thấy rất vui rồi còn nếu như những cảm nhận của mình không trùng hợp với các bồ thì có nghe không ờ, gợi ý thì các bồ hãy bỏ qua cho mình nhé thật sự thì khi xem những cảnh Nancy trong nhà tắm của Sunshine mình cảm thấy giai đoạn một năm trong biến đổi cảm xúc của thanh trai gần như đã thực sự đạt đến giới hạn chân thực như kiểu mà họ không đơn thuần còn gọi là diễn xuất nữa nếu các bồ nào có cảm nhận như mình thì hãy nghe tiếp còn không thì hãy nhẹ nhàng lướt qua mình đang nói đến cảm nhận từ ánh mắt của Miu nhìn Rap Đó không còn là ánh mắt của Chan nhìn Thai ở mùa 1 Trong Sunshine mùa 1 thì ánh mắt của Chan thể hiện nhiều bằng việc dẫn dắt nhân vật Thai đi theo cảm xúc trong NC Và như để câu dẫn thì ánh mắt của Chan trong mùa 2 rõ là sai đắm và cực kỳ quen thuộc khi Than muốn làm chuyện đó. Than sẽ nhìn xóa sâu vào ánh mắt của Thai, cũng như chúng ta cảm nhận rằng Bill sẽ nhìn chăm chú đến khi gấp phản ứng giác mà mỉm cười và hiểu điều anh ấy đang muốn Rất cũng muốn như vậy Còn nhớ trong những buổi live hoặc trả lời phỏng vấn rất luôn nói rằng em ấy và Bimiu sẽ làm nhiều bài tập hơn ở nhà Vì những cảnh NC cho mùa 2 này khá nhiều ấy Còn nhớ thời gian đó rất thường đến nhà Miu và chúng ta cũng biết Có thể những khoảng thời gian đặc biệt riêng tư đó cũng mang những cảm xúc đặc biệt cho đến khi họ workshop Họ cũng không cần phải bóp sốt nhiều cho những cảnh này gì và họ luôn nói rằng họ dùng cảm xúc thật để hòa vào cùng nhân vật và cứ thế họ đặt mình vào nhân vật để diễn xuất mà thôi. Ở đây mình cũng sẽ không nói nhiều đến cách nụ hôn nữa vì mùa 1 chúng mình đã nói với nhau rất rất nhiều rồi phải không? Về kỹ thuật của Miu như thế nào và đã dẫn dắt rap như ra sao? Khi một người mới bước chân vào dòng phim Boy Love và cảm nhận nụ hôn ấy bằng cảm xúc như thế nào? Thì bây giờ những nụ hôn mà rất thể hiện là sai trong mùa 2 đã đến trình độ rực lửa hơn cả mùa 1 mà Miu đã câu dẫn. Thì trong cảnh NC nóng nhất ở tập 1, mình thực sự để tâm đến cách hành động của Miu cũng thực sự đúng với cách mà họ thể hiện tình yêu của Thanh trai trong thời gian 7 năm. Cách mà Thanh thể hiện những cái hôn ở tai, ở cổ, ở vai, những hành động này mọi người đều thấy rất quen thuộc có phải không? Vâng, đó là những điều chúng ta vẫn thường thấy trên live và cả sau ống kính mà Mel rất đã quen thuộc và họ đã làm với nhau trong vô thức. Chúng ta đều biết họ đang trong mối quan hệ như thế nào, nên là không cần phải nói thêm để xác minh gì đâu các bồ nhỉ. Mình cũng chỉ muốn nói rằng Rap và Mel đều thuộc gu mặn, nếu có ai không cùng suy nghĩ này với mình thì không cần phải nghe thêm đâu ạ. À. Ánh nhận này là mình đã nhận ra từ những câu nói của Rap với Miu Nhưng có thể xem như là em bé của chúng ta luôn đơn thuần Hãy nói những điều mà em ấy nghĩ Lắm lúc cả Bi Miu cũng phải bất ngờ và luôn nhắc chừng đấy thôi Nhưng phải nhớ rằng em ấy cũng là con trai Dù rằng chúng ta vẫn hay gọi Kana là em bé Nhưng em ấy đã và đang trong độ tuổi tràn đầy sức sống và tình yêu của tuổi trẻ Em ấy cũng như ba thanh niên khác và chắc chắn rằng cảm xúc cũng mãnh liệt không kém phần của Bimil đâu các bồ ạ. À. Vâng, đó là những điều mà mình muốn nói rằng cả hai người đều là ru mặn. Và hôm trước các Phi Phi hỏi, các Phi Phi fan hỏi em thì em còn trêu lại là em ở trong nhà tắm chứ không phải rửa chén mà. Rap là em bé của chúng ta, nhưng Rap thật sự là một thanh niên thông minh và đang thành công trong sự công nhận của tất cả chúng ta về diễn xuất hóa đỉnh như hiện giờ mà mình đang nói đấy trong mùa 1 thì thai chỉ cho chúng ta thấy cảm xúc đạt đến đỉnh điểm khi chúng mình nhận ra là rắp đỏ như tôm luộc. Nhưng trong mùa 2 này, chúng ta hẳn không còn nhìn thấy rắp đỏ đến như thế nữa. Sự thật chứng minh rằng điều đó đã trở nên quen thuộc nên thai không đỏ như tôm vì ngại mà rắp với vẻ mặt rất thật khi cảm xúc đạt đến đỉnh điểm của cao trào. Mình thấy trên kênh 14 mà đó là kênh trang báo mạng ấy nó nói đến các dấu thức khay mà ở nhà bếp Chan cứ măng mê để thể hiện cuộc sống của Chan Cha trong 7 năm khi đã trưởng thành. Mọi người bàn tán với nhau về kỹ thuật make up của đoàn phim. Nhưng như thế thì quá đỉnh vì make up để đến độ than so xà phòng vào nước. Nhưng dấu hít vẫn không trôi. Vâng, nếu đó là dụng ý của đoàn phim thì thật sự quá tuyệt và tỉ mỉ đến từng chi tiết cho phim rồi đấy ạ. À nhưng nếu chúng mình hai theo giả thuyết này những dấu vết ấy là thật thì liệu đây có phải là sự ngầm công bố chủ quyền của một mối quan hệ thực sự nghiêm túc của Milrad hay không? Hiện tại thì cả hai người đều không thừa nhận hay phủ nhận bất kỳ điều gì mà truyền thông đặt câu hỏi, cũng như việc mà fan hay hỏi cả hai người có đang sống chung hay, hay không thì đều là những câu hỏi chưa có được câu trả lời từ Milrad. Chúng mình đều luôn nhắc nhau là cần tôn trọng tình cảm riêng tư của idol như thật sự về những thời gian gần đây thì mức độ giữ kỹ của rap tăng lên rất rõ rệt bằng việc luôn nhắc mọi người là Bimil là của em ấy Bimil là của chỉ riêng một mình em ấy như live free fire của hôm nay cũng vậy cách mà rap thể hiện là kiểu cảm xúc của người yêu giữ kỹ chứ không phải là diễn xuất đâu đó đó là theo mình cảm nhận như vậy như chúng ta biết, rap đơn thuần từ một người con trai hướng nội và đến hiện tại thì ánh mắt, lời nói và cả hành động khi em ấy chứng tỏ rằng mình giữ kỹ đều thể hiện rất rõ ràng. Với cả khi Bimiu nói ở bên nhau thật lâu thì em ấy luôn nói rằng mãi mãi chẳng phải là tốt hơn sao Bi. Nhưng càng thấu hiểu một người hướng nội khi đã dỡ bỏ những bức tường của riêng mình và đã xác định người cùng mình đi trên con đường hạnh phúc phía trước, hẳn là em ấy chỉ biết người và là người duy nhất mà em đã chọn điều đó cũng dễ hơn cho chúng ta nhận ra mức độ giữ kỹ của Vimeo từ 10 mà còn xuống 8 thì thật sự mà nói chính rap đã tạo cho Miu niềm tin về sự an toàn đó rất rất nhiều vì Miu cảm nhận được sự đặc biệt từ rap và cũng thoải mái hơn khi tôn trọng rap thể hiện trong các trang phục và biểu cảm sexy mà em ấy đã thể hiện trong những ngày gần đây nói đến đây thì mọi người nhận ra là thằng kết thúc mình mình cần nói gì là đấy rằng dù các dấu vết thích hay có thật sự là make up hay là thật đi chăng nữa thì với những người thân quanh hai người họ và những người trong nghề mình tin là họ sẽ biết rất rõ có khi họ ngầm thông báo đánh dấu chủ quyền thông qua Sunshine cũng chừng để nhắc nhở với người khác đừng còn mơ tưởng viễn vông nữa về những drama rằng đây cũng như có những điều mà mọi người xôn xao gì mình đừng bàn luận tới chuyện đó nhé nếu tất cả thật sự là chân thật thì chúng ta cũng đang tiến gần đến quá trình mail rap the scary thực sự xuất hiện rồi đấy mình cũng nghĩ là những cảm xúc hiện tại của mình cũng đang dần giống như là kiểu mà mong đợi một cái gì đó sẽ đột phá hơn và lại bật bật bật mở hơn vào những ngày sắp tới nhất là những ngày rất tốt nghiệp ấy mình sẽ thấy cảm giác của mình thôi nó đang là như vậy thì đấy là phần cuối cùng trong cảm nhận của mình vậy thì chúng ta đang xem sunshine hay là meal rap thì cả nhà cũng đều biết rõ rồi ạ à. cũng như những cảm nhận mà chúng ta cùng cảm nhận qua những ngày qua thì đến đây mình xin kết thúc ạ rất cảm ơn mọi người đã theo dõi và lắng nghe chia sẻ về cảm nhận của mình chúc cả nhà một ngày nhiều năng lượng nhé tạm biệt ạ à.